Các em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô trò mình đã tiếp tục nghiên cứu vấn đề của cái chủ đề bột chung và ước chung. Hôm trước cũng chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần là ước chung lớn nhất. Hôm nay còn cái phần bột chung lớn nhất nữa chúng ta tiếp tục ôn tập tiếp các em nhé. Đấy. Thì chúng ta nắm cho cô một số kiến thức về bột chung nhỏ nhất. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu thế nào là bột chung nhỏ nhất. Đấy. Bột chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác không ở ở các bộ chung của các số đó Đấy, chúng ta hình dung đó chính là số nhỏ nhất khác không trong tập hợp các bộ chung của các số đó thì số đó gọi là bộ chung nhỏ nhất và cô viết tắt cái chữ bộ chung nhỏ nhất Đấy. và người ta dùng ký hiệu bội chung nhỏ nhất của a và b cũng tương tự như ký hiệu của bội chung lớn nhất là ghi là bội chung nhỏ nhất của a và b Đấy, đọc là bội chung nhỏ nhất của a và b hoặc là một số sách nâng cao người ta còn ký hiệu bộ chung nhận nhất của A và B là đây ngọc vuông AB nằm trong ngọc vuông hiểu chưa không có một số em ở trong sách khoa thì thông thường cô trò mình là thường dùng như thế này nhưng một số sách tham khảo nó dùng thế này không nhiều bạn là có sách tham khảo nó dùng thế này bạn không biết cái này là ký hiệu gì đây chính là bộ chung nhỏ nhất của A và B Đấy. thứ hai là chúng từ đó chúng ta rút ra cái kết quả đó là tất cả các bội chung đều là bội của bội chung nhỏ nhất Đấy. lưu ý thứ ba là các em cần nhớ do tất cả các số đều là bội của một cho nên bội chung nhỏ nhất của a và một chính là a bội chung nhỏ nhất của a b và một chính là bội chung nhỏ nhất của a và b Đấy. và chúng ta cũng có cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố ngoài cách là tìm số nhỏ nhất khác không trong tập hợp các bội chung của nó ra chúng ta còn có cách là chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố và cách này chúng thường xuyên dùng Đấy. đó là gì muốn tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số lớn hơn một ta thực hiện theo ba bước bước một là chúng ta sẽ phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố Đấy. bước hai là chúng ta phải chọn số nguyên tố nhé và viêm à, như vậy ta thấy sự khác biệt của nó so với cách tìm ước chung lớn nhất bước 3 lập tích các cửa số đã chọn mỗi cửa số lấy số mũ lớn nhất tích đó là đội chung nhỏ nhất phải tìm Đấy. bây giờ ta sẽ so sánh để chúng ta nhớ và chúng ta phân biệt cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích ra cửa số nguyên tố khác biệt gì so với cách tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra từ số nguyên tố đấy chúng ta so sánh nhá chúng ta thấy rằng là kể cả tìm bước chung lớn nhất hay tìm bộ chung nhỏ nhất đều trải qua ba bước đều trải qua ba bước bước một vẫn là phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố đấy đều phải phân tích ra thừa số nguyên tố ở cái bước hai là chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng như vậy đối với bài tìm bước chung lớn nhất chúng ta chỉ chọn ra thừa số nguyên tố chung thôi nhưng ở bài tìm bộ chung nhỏ nhất chúng ta còn phải chọn ra thừa số nguyên tố riêng các em đấy và chuyển qua bước thứ ba chúng ta xem nó khác biệt gì so với bài tìm ước chung lớn nhất đó là lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất đấy. và tích đó là bộ chung nhỏ nhất phải tìm đấy. vậy thì chúng ta cũng lập thừa số đã chọn giống như bảng ước chung lớn nhất nhưng mỗi thừa số ở ước chung lớn nhất phải lấy số mũ nhỏ nhất còn ở đây chúng ta phải lấy số mũ là lớn nhất đấy cô gái quy chân cái từ lớn nhất và tích đó là bộ chung nhỏ nhất phải tìm đấy chúng ta hình dung ra cái sự khác biệt giữa tìm ước chung lớn nhất và bộ chung nhỏ nhất bằng cách phân tích ra thừa số mũ tôm kèm lưu ý lại cho cô có hai điểm khác biệt điểm thứ nhất là ở ở bước thứ ba là mỗi cửa số chúng ta phải lấy số mũ lớn nhất chứ không phải lấy số mũ nhỏ nhất tống bài ước chung lớn nhất nữa Đấy. và chúng ta chú ý cho cô hai điều điều một là nếu tích đá nếu tích đá chọn à nếu hai số đã chọn mà nguyên tố cùng nhau cô ghi nhầm đấy nếu các số đã à, nếu các số cần tìm các số mà nếu các số mà đôi một nguyên tố cùng nhau thì bội chung nhỏ nhất của chúng là tích của các số đó Đấy, như vậy trong trường hợp các số ta đi tìm bội chung nhỏ nhất mà nguyên tố cùng nhau thì chúng ta không phải làm ra bước là chọn ra thừa số nguyên tố chung riêng không phải là tích các thừa số đã chọn một thừa số lấy số mũ lớn nhất nữa mà bội chung nhỏ nhất khi đó chính là tích của hai số đó như vậy nếu ta xác định được hai số đó là nguyên tố cùng nhau ý thứ hai là trong các số đã cho nếu số lớn là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đó chính là số lớn Đấy. hai cái chú ý này là giúp cho chúng ta giải quyết bài toán tìm bội chung nhỏ nhất trong những trường đặc biệt mà làm như vậy nó nhanh gọn hơn Đấy. bây giờ cô chồng mình sẽ cùng đi làm bài tập để chúng ta rèn luyện kỹ năng tìm bội chung nhỏ nhất nhé chúng ta chuyển các bài tập đầu tiên đó là tìm một chung nhỏ nhất của câu A 64 của 48 B 60 và 280 C 11 và 12 D là 120 và 40 Đấy. bây giờ chúng ta sẽ lần lượt từng câu giải đối với câu A chúng ta quan sát thấy 64 và 48 nó không nằm trong trường hợp nào trong hai cái chú ý đặc biệt tức là các số này không đôi một không nguyên tố cùng nhau thứ nhất là số lớn không phải lọc chia hết cho số bé cho nên chúng ta làm theo đủ ba bước bước một phân tích mỗi số ra từ số nguyên tố như vậy em phân tích 64 nào các bạn phân tích cho cô xem kết quả bằng bao nhiêu hôm trước chúng ta học cái này thảm rồi nên bây giờ chúng ta chỉ việc ghi kết quả thôi phải không nào nào chúng ta phân tích nào 64 bằng bao nhiêu các em cô đợi các em phân tích à có ra bằng hai mũ sáu không à bằng hai mũ sáu phải không nào 48 bằng bao nhiêu các bạn có máy tính 570VN hoặc 580 thì chúng ta sẽ dùng máy tính và bấm phân tích các thừa số nguyên tố các em nhé còn bạn nào mà phân tích chưa thạo thì chúng ta phải tập để phân tích cho nó thạo đi đã nhé. 2 bằng 4 nhân 3 Vậy bây giờ chúng ta xong bước phân tích mối số ra thừa số nguyên tố rồi Đúng không? Chúng ta chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng Như vậy chúng ta xem là thừa số nguyên tố chung là Đây là 2 mũ 6 đây 24 Vậy thừa số nguyên tố chung là 2 Thừa số nguyên tố riêng là như vậy số 3 là thừa số nguyên tố riêng của số 48 Đấy. lập tích các thừa số chuyển qua bước thứ ba lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất như vậy ta lập tích và tích đó chính là bộ chung nhỏ nhất tôi suy ra luôn bộ chung nhỏ nhất của 64 và 48 chính là tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất mũ lớn nhất đây là mũ mấy em hai mũ sáu đây là mũ 3 thì chỉ có một thôi vậy kết quả của bộ chung nhỏ nhất chính là 2 mũ 6 nhân 3 2 mũ 6 là 64 64 nhân 3 chúng ta thực hiện nhân và kết quả bằng 192 Đấy, như vậy chúng ta đã tìm bộ chung nhỏ nhất của 64 và 48 thông qua 3 bước Bước 1 phân tích ra thừa số nguyên tố Bước 2 chọn ra thừa số nguyên tố chung và riêng Bước 3 lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất tích đó chính là bộ chu nhỏ nhất đấy, chúng ta hình dung ra là chúng ta làm như vậy câu b ta chuyển qua câu b câu b ta có 60 em phân tích các thừa số nguyên tố Đấy, hôm trước cô dạy rất là kỹ bài phân tích các thừa số nguyên tố rồi Đấy, bạn nào lỗ quên rồi cô nhắc bạn một chút xíu nhá 60 chia 2 là bằng mấy? Là 30, 30 chia 2 là bằng 15, 15 chia 3 bằng 5, 5 chia 5 bằng 1 với 60 là bằng 2 1 2 nhân 3 nhân 5. Thế còn 280 thì hoàn toàn tương tự chúng ta cũng phân tích được ra thừa số nguyên tố đúng không nào? Là mấy nhỉ? 280 các em phân tích đi. Phân tích ra thừa số nguyên tố thì 280 các em phân tích xem kết quả của nó chính là bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 7 Đây. bây giờ chúng ta sẽ chọn ra thừa số nguyên tố chung thừa số nguyên tố chung là những thừa số nào Đây, em 2 2 3 3 và thừa số nguyên tố chung là 2 và 3 thừa số nguyên tố riêng là mấy à là năm là một là riêng thứ hai là riêng riêng 7 Vậy chúng ta suy ra bội chung nhỏ nhất của 60 và 280 chính bằng tích các thừa số đã chọn là gồm 2 nhân 3 nhân 5 nhân 7 bằng 2 là mũ lớn nhất là mũ mấy? À mũ 3, 3 là mũ 1 là lớn nhất là 5 và 7 là thôi, cũng là mũ 1 cả đúng không nhỉ? Vậy chúng ta xem là 2 3 nhân 3 nhân 5 nhân 7 bằng bao nhiêu các em nhé? Các em tính đi. 2 bằng 3 này nhân 5 này nhân 3 này nhân 7 này và kết quả của nó bằng 840 840 Đấy, như vậy qua về A và về B thì cô đã hướng dẫn cho các em là cái cách tìm bộ chung nhỏ nhất của hai số Đấy. trong trường hợp là không nó không thỏa mãn hai cái chú ý này cô Dương nói chúng ta chuyển qua câu C là chúng ta phải tìm bộ chung nhỏ nhất của 11 và 12 thì chúng ta thấy này 11 và 12 là hai số nguyên tố cùng nhau tức là nó là hai cái số đặc biệt đấy bởi vì 11 là chỉ phân tích ra thừa số nguyên tố chỉ là 11 thôi 12 thì không có chữ thừa số nguyên tố là 11 12 là 2 nhân 2 nhân 3 do đó theo cái bảng gốc chung lớn nhất thì cái số 11 và 12 này là hai số nguyên tố cùng nhau mà các em lưu ý cho cô cái chú ý cái chú ý chú ý thứ nhất là gì là nếu các số mà đôi một nguyên tố cùng nhau thì bội chung nhỏ nhất của chúng là tích các số đó nếu các số mà đôi một nguyên tố cùng nhau thì bội chung nhỏ nhất của chúng là tích của các số đó do đó bội chung nhỏ nhất của 11 và 12 chính là tích của 11 nhân 12 vậy chúng ta suy ra bội chung nhỏ nhất của 11 và 12 chính là bằng 11 nhân 12 11 nhân 12 thì bằng 132 Đấy, chúng ta lưu ý Cái bài C là nó là cái bài đặc biệt Đấy. Thì chúng ta nếu chúng ta nhận ra điều đặc biệt này thì việc làm nó đơn giản hơn Đúng không? Còn nếu bạn nào mà không nhận ra điều đặc biệt này Không nhớ những cái lưu ý trong bài chúng ta học Thì bạn ấy cũng phải chuyển, chuyển qua ba bước Bước một là cũng phải phân chung và riêng và bước ba là cũng phải lập tích các thửa số đã chọn mỗi thửa số lấy số mũ lớn nhất thì kết quả cũng ra 132 nhưng làm như vậy nó mất công hơn Đấy, chúng ta vẫn làm ba bước lớn của A và câu B Đấy. như vậy chúng ta lưu ý là khi tìm một chung và nhất của hai hay nhiều số thì chúng ta xem là các số đó có đôi một nguyên tố cùng nhau hay không Đấy. nếu nó đã đôi một nguyên tố cùng nhau thì ta khẳng định ngay bội chung nhỏ nhất của chúng chính là tích của các số đó em hiểu chưa Đấy. cô dê lại cái tìm cấu trúc nhỏ nhất của 120 và 40 thì chúng ta lại để ý cho cô là ta thấy 120 để chia hết cho 40 đúng không em đấy hai bên khác là 120 là bội cội của 40 đấy khi 120 là bội của 40 thì em hãy nhớ cho cô cái chú ý thứ hai nào nhớ cho cô cái chú ý thứ hai ta tập trung vào cái chú ý thứ hai nhá Chuỗi hai là gì? Là trong các số đã cho. Đấy. Nếu số lớn là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đó chính là số lớn đó. Như vậy người ta nói là nếu số lớn mà là bội của các số còn lại đấy thì bội chung nhỏ nhất chính là số lớn đó. Vậy nếu quay vào bài dây của chúng ta số lớn là 120 đấy là bội của số Đúng không? Do đó bộ chung nhỏ nhất của 120 và 40 chính là 120 em. Đấy, như vậy bài D chúng ta mà sử dụng cái chú ý làm cũng rất là nhanh đúng không nào? Như vậy chúng ta hiểu đi là ta có 120 chia hết cho 40. Đấy. Từ đó chúng ta suy ra 120 là 120 và 40 chính là số lớn 120 như vậy chúng ta thấy là nó có ngắn gọn hơn nhiều so với câu A và câu B không? À, nó quá chi là ngắn gọn so với câu A và câu B phải không nào? Do đó qua bài tập C và bài tập C này cô muốn lưu ý cho các em là khi tìm bộ chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số chúng ta chưa vội vàng và hì hục thực hiện theo ba bước. Đấy, bước một là đi phân tích ra thừa số nguyên tố Bước 2, chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Bước 3, lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy số lớn nhất. Như vậy, khi gặp một bài toán tìm một chung lớn nhất, chúng ta không phải hì hục làm theo ba bước đó luôn. Mà trước hết chúng ta phải quan sát. Thứ nhất, các số chúng ta cần tìm có đôi một nguyên tố cùng nhau hay không? Đúng không? Đó là ví dụ như câu câu C nó đôi một nguyên tố cùng nhau 12 và 11 là nguyên tố cùng nhau thì bộ chung nhỏ nhất chính là tích của hai số đó Đấy. các số đó nếu không là một nguyên tố cùng nhau chúng ta xét tiếp số lớn có phải là bộ của các số nhỏ hay không Đấy. Nếu số lớn là bộ của các số nhỏ thì bộ chung nhỏ nhất chính là số lớn, đó là trường hợp của câu D. Đúng không? Như vậy nếu nó không nằm trong trường hợp của câu C, không nằm trong trường hợp câu D thì chúng ta mới chuyển cách các bước làm thực hiện giống như câu A và câu B chúng ta thực hiện tuần tự ba bước bước một phân tích ra mỗi số ra thừa số nguyên tố đúng không bước 2 chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng đấy và mới chuyển qua bước thứ ba là lập tích các thừa số đã chọn mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất nhớ lưu ý là lớn nhất nhé và tích đó chính là bộ chung nhỏ nhất phải tìm Đấy, như vậy để tìm muội chung là nhất chúng ta phải lưu ý điều đó thứ hai nữa là cô hướng dẫn các em cách sử dụng máy tính để tìm bộ chung nhỏ nhất để các em kiểm tra kết quả bài làm của mình đấy hôm trước thì cô đã hướng dẫn các em cách tìm máy tính Casio FS570VN để chúng ta tìm ước chung lớn nhất hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng để tìm bộ chung nhỏ nhất cái này cô lưu ý ta chỉ sử dụng để kiểm tra kết quả thôi còn sau này mà đối với những bài toán chúng ta phải toán lớn mà việc tìm bộ chung nhỏ nhất là việc phụ thì chúng ta mới được sử dụng nó để ghi kết quả ra các em nhé Đấy. Thế để tìm bộ chung nhỏ nhất, ví dụ ta tìm bộ chung nhỏ nhất của 6 tư vào 48 thì chúng ta bấm như sau. Chúng ta tìm cho cô cái phím màu đỏ, màu đỏ nhất là LCM cái phím này là phím để sử dụng chức năng tìm vụ chung nhỏ nhất phím màu đỏ mà các biết rằng là muốn sử dụng cái chức năng của phím màu đỏ thì phải bấm alpha đúng không nhỉ như vậy cấu trúc bấm chúng ta sẽ bấm như sau alpha alpha được chưa lcm tức là cái phím chia đấy em ạ lcm ta tìm cái phím lcm đây là bộ chung nhỏ nhất Đấy. hai phím này bấm hai phím này sau đó chúng ta bấm phím mở ngoặc mở ngoặc sáu tư, bấm phím phẩy bốn tám, đóng ngoặc bấm phím bằng như vậy máy tính nó sẽ hiện cho các em kết quả là học 192 nào chúng ta lên máy tính cùng nhau thực hiện đi được chưa chúng ta bấm một nào alpha hai là bấm cái phím chia này tức là lcm đấy mở ngoặc 64 đấy phẩy ship này phẩy này 48 đóng ngoặc bằng đấy máy tính nó thể hiện cho các em là kết quả 192 giống như chúng ta tìm nhé Đấy. Bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho các em một số bài tập nữa để các em luyện tập thêm vào cái phần này. À, các em thân mến, cô chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa thì các em cố gắng là chúng ta sẽ thực hiện theo cái tuần tự cái cách làm mà cô hướng dẫn làm nhá để chúng ta có kỹ năng tìm mục chung nhỏ nhất bởi việc là vì việc tìm mục chung nhỏ nhất là nó rất quan trọng sau này chúng ta học sang cái phần chương phân số nữa đấy xin chào và hẹn gặp lại các em ở cái bài học tiếp theo